Thưa quý vị và các bạn, tại Bắc Bộ trong ngày hôm nay dưới tác động của hoàn lưu vùng thấp phía Tây nên trời tiếp tục có nắng mạnh từ sớm. Nóng vẫn xảy ra trên diện rộng ở hầu khắp khu vực đồng bằng Bắc Bộ cũng như là thủ đô Hà Nội với ngưỡng nhiệt từ 35 đến 36 độ. Trong khi đó, các nơi khác của Bắc Bộ dù chưa đạt ngưỡng nắng nóng nhưng nhiệt độ trong ngày cũng tăng cao trong khoảng 33 đến 34 độ nên khá là nóng bức. Dự báo nắng nóng ở Bắc Bộ sẽ còn duy trì đến hết thứ sáu tuần này. Sau đó miền Bắc sẽ đón một đợt không khí lạnh tăng cường khiến nền nhiệt giảm sâu đột ngột, trời chuyển mưa rông. Cũng chịu tác động của thấp nóng phía Tây, ở khu vực miền Trung còn có thêm ảnh hưởng của hiệu ứng gió phơn nên mức độ nóng của miền Trung còn gay gắt hơn. Trong ngày hôm nay, cả một dọc các tỉnh từ Thanh Hóa trở vào đến Thừa Thiên Huế tiếp tục xảy ra nắng nóng và nắng nóng gay gắt với mức nhiệt cao 36 đến 38 độ. Riêng vùng núi phía Tây ở các tỉnh này sẽ có những điểm nắng nóng đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao 39 đến 41 độ. Còn ở khu vực các tỉnh thành phố từ Đà Nẵng đến Bình Thuận duy trì mức nhiệt từ 32 đến 34 độ. Độ ẩm trong không khí cũng hạ rất thấp xuống dưới 35%. Sau đó dự báo từ ngày 25 đến ngày 28 tháng 3, do ảnh hưởng của không khí lạnh, tại các tỉnh Thanh Hóa đến Quảng Ngãi cũng có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có mưa vừa mưa to. Trong mưa rông cần đề phòng lốc xét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ theo đó sẽ có xu hướng giảm. Tây Nguyên và Nam Bộ cũng đang trong giai đoạn nắng và nóng mạnh nhất từ đầu năm tới giờ. Trong ngày hôm nay ở Nam Bộ tiếp tục xảy ra nắng nóng trên diện rộng ở các tỉnh miền Đông với ngưỡng nhiệt cao 35 đến 37 độ. Còn khu vực miền Tây Nam Bộ cũng như là khu vực Tây Nguyên có nắng nóng cục bộ với mức nhiệt từ 33 đến 35 độ.